trường tuần từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 3 của kênh đầu tư TGC. Như quý vị biết ạ, thì tuần qua là một tuần ờ, giảm giá khá mạnh của cậu vàng. Cậu vàng của chúng ta mở cửa ở vùng 1988 nhanh chóng giảm về vùng 1896 ờ, gần 100 đô. Ờ, trước khi lên phục hồi cao nhất lên vùng 1949 và đóng cửa vùng 1920. À, tuần qua thì chúng ta có canh mua ở quanh vùng 192X không thành công bởi vì cậu vàng xuống mạnh hơn dự kiến quét top lót của chúng ta rồi mình đi lên đúng không ạ không thì chúng ta đã có thể chốt lời rồi nói chung là trong đầu tư thì có những lúc chúng ta chốt lời có những lúc cắt lỗ không sao cả đúng không chúng ta không thành công với cậu vàng nhưng chúng ta lại rất thành công với dầu đúng không ạ dầu thì ở chúng ta mua vùng 91 94 thì giá xuống đến 93 quay đầu lên đóng cửa 105 nói chung là dầu thì rất là thành công Ờ, các cặp tiền tệ thì chúng ta cũng thành công ở cặp ờ, ờ, đồng New Zealand trên USD. Chúng ta mua thì giá chạm đúng điểm mua của chúng ta 0.6730 và quay lên luôn. À, tâm điểm tuần qua thì chúng ta chính là cuộc họp FOMC. À, trong tuần thì chúng ta biết tuần trước đó thì tỷ lệ lạm phát của Mỹ rất là cao 7,9%. À, tuần qua thì cái chỉ số sản xuất PPI thì lại ờ, có xu hướng giảm nhẹ. Co PPI thì giảm ờ, thì tăng 0,2% thôi so với dự kiến 0,6, còn PPI thì tăng 0,8 so với dự kiến 1%. Đây là đây là tăng ít hơn dự kiến quý vị nhé chứ không phải giảm nhé. Ý tôi nói là giảm nhẹ là giảm nhẹ so với kỳ vọng của giới chuyên gia thôi. Lạm phát của các ờ, nước khác ví dụ như Canada cũng tăng khá là mạnh, lạm phát tháng qua cũng tăng 1%. Đấy, uh, doanh số bán lẻ của Mỹ thì sụt giảm rất là mạnh uh, từ kỳ trước tháng trước là uh, doanh số bán lẻ lõi là tăng 4,4% kỳ này chỉ tăng có 0,2% uh, doanh số bán lẻ kỳ trước là 4,9% kỳ này tăng 0,3% nó cho thấy cái nền kinh tế hiện tại đang vận hành nó chậm chậm hơn dự kiến à, và tâm điểm của chúng ta chính là cuộc họp FOMC à, thì cuộc họp FOMC này thì cái việc phép tăng lãi suất 0,25% đúng như kỳ vọng nhưng quan trọng chính là biên bản của họp FOMC uh, à, FOMC Economic Projection này thì dự báo kinh tế đó thì đây chúng ta có thể nhìn cái bảng tổng hợp này chúng ta thấy rất rõ các chỉ báo kinh tế của tháng 3 ờ, so với tháng 12 nó thay đổi rất là nhiều và theo chiều hướng tiêu cực chứ không phải chiều hướng tích cực đây chúng ta nhìn à, GDP của tháng ờ, tại cuộc họp tháng 12 ờ, nhé thì GDP của Fed dự kiến là 4% 2022 à, 2,2% 2023, 2% năm 2024. Nhưng đến cuộc họp tháng 3 chỉ sau 3 tháng thôi đã điều chỉnh rất mạnh. Hiện nay GDP kỳ vọng của Fed năm 2022 chỉ là 2,8%, 2,2% và 2% cho 2023, 2024. Chúng ta biết là 3 tháng còn bị thay đổi rất là nhiều thì đương nhiên là dự kiến cho 1 2 năm tới thì thì thì có thể là không độ không chính xác nó rất là cao và như vậy thì rõ ràng là là là nó không không cần quan tâm quá nhiều đến 2023 và 2024 đâu về cái tỷ lệ thất nghiệp thì không thay đổi à, tỷ lệ thất nghiệp thì tháng 12 và tháng 3 không thay đổi nhưng mà quan trọng là cái lạm phát của Fed và là cái lãi suất thì hai cái này thay đổi rất là lớn GDP này lạm phát và lãi suất thay đổi rất là ghê gớm à, lạm phát thì tháng 12 kỳ vọng là 2,6 à, ờ, cho năm 2022 2,3 2023 và 2,1 2024 nhưng thực tế thì là 4,3. Hiện nay tại cuộc họp tháng 3 này thì đa phần các ờ, chủ tịch Fed dự kiến là sẽ khoảng 4,3 năm 2022, à, 2,7 2023 và 2,3 2024. Đấy, còn lạm phát lõi thì cũng tương tự bám sát lạm phát thôi, tăng từ 2,7 lên 4,1, 2,3 lên 2,6 và 2,1 lên 2,3. Lạm phát thì kỳ vọng dài hạn vẫn là 2%, Ờ, GDP là 1,8%. Lãi suất thì tăng rất là mạnh. 2022 tại cuộc họp tháng 3 kỳ vọng tăng 0,9%, 1,6 cho 2024 23 và 2,1 2024. Nhưng tại cuộc họp tháng 3 này thì kỳ vọng cuối năm là là lãi suất sẽ 1,9%. Đây là lãi suất trung bình bạn nhé. À, 2,8% cho năm 2023 và 2,8% 2024 kỳ vọng dài hạn 2,4% còn đây là cái biên biên thay đổi kỳ vọng này chúng ta biết trước đó thì tại cuộc họp tháng 12 thì uh, ờ, GDP kỳ vọng là đa phần trong khoảng là 3,6 đến 4,5 nhưng hiện nay thì chỉ 2,5 đến 3 thôi đấy uh, lạm phát thì kỳ vọng 2,2 đến 3 nhưng hiện nay là 4,1 đến 4,7 con số 4,3 này là mức trung bình bạn nhé à, à, lãi suất thì trước đó kỳ vọng 0,6 đến 0,9 nhưng hiện nay là 1,6 đến 2,4 tức là tăng cao hơn rất là nhiều. Điều này chúng ta có thể thấy rất rõ khi mà biểu diễn đây dưới dạng à, biểu đồ đây, mô hình à, trực quan thì chúng ta có thể nhìn thấy đây là biểu diễn GDP này, hạ rất là nhanh. Tỷ lệ thất nghiệp thì không thay đổi nhiều nhưng lạm phát chúng ta thấy rất là cao và cái biên độ dao động rất là mạnh. Nó cho thấy cái quan điểm của các chủ tịch Fed à, cũng có sự khác biệt nhau rất là lớn đây chúng ta nhìn cái biểu đồ Doveport này biểu đồ biểu, ma trận biểu diễn lãi suất này thì chúng ta thấy đa phần các chủ tịch Fed kỳ vọng lãi suất sẽ quanh ở mức 2% đấy chỉ có một thành viên là kỳ vọng là dưới 1,5% vào cuối năm ba thành viên kỳ vọng là ở 1,5 đến 1,75 còn đa phần sẽ là trên 1,75 còn năm sau thì đa phần sẽ quanh ở mức là 2,5 đến 3% năm 2024 cũng vậy còn đến 2025 ờ, thì dự kiến là sẽ là 2,25 à, đến 2,5 nhưng mà 2025 thì quá xa chúng ạ chúng ta không còn quan tâm đến lúc đó bởi vì chúng ta biết là 3 tháng cái quan điểm của chủ tịch của các chủ tịch Fed đã thay đổi rất là lớn thì có thể 3 tháng tới nó lại tiếp tục thay đổi và theo chiều hướng tiêu cực hơn tức điều chỉnh mạnh hơn đây chúng ta có thể nhìn thấy cái à, đây chúng ta nhìn thấy này cái kỳ vọng ờ, GDP là của cuộc họp tháng 12 này biểu diễn dưới dạng cái đường chấm MM đây chúng ta có nhìn, thể nhìn thấy cái đường chấm MM đó lúc đó đa phần các chủ tịch Fed kỳ vọng GDP sẽ từ 3,2 cho đến 4,7% nhưng mà 3 tháng sau thì đa phần các chủ tịch Fed kỳ vọng là từ 2 đến 3,2% chúng ta nhìn thấy thay đổi rất là lớn Đấy. giảm uh, ờ, 40% cái tăng trưởng và 2023 thì à, và 2023 2024 thì không thay đổi nhiều. Dài hạn cũng vậy. Đối với ờ, tỷ lệ thất nghiệp thì không thay đổi nhé. Chúng ta biết kỳ vọng của tháng trước và tháng này không thay đổi. Nhưng thay đổi lớn nhất nó chính nằm ở lạm phát và lãi suất. Đây chúng ta nhìn thấy đấy. Kỳ vọng trước đó thì lạm phát chỉ ở mức là 1,8 cho đến 3,1%. Đây là kỳ vọng của họp tháng 12. Đấy. Nhưng mà hiện nay thì vị nào mà kỳ vọng thấp nhất cũng là 3,8%, có những vị kỳ vọng cao là đến 5,5%, đang đạt mức trung bình nhiều người nhiều người thì kỳ vọng ở mức là tầm 4,3%. Và năm sau cũng vậy, năm sau thì trước đó kỳ vọng ở lạm phát ở mức 2,1 đến 2,3% nhưng hiện nay đa phần ở mức 2,8 đến 3%. Cao lên rất là nhiều. lãi suất cũng tăng rất là mạnh rất là ghê ghê gớm đây là lạm phát lõi đây lãi suất tăng rất là ghê gớm lúc đầu thì các chủ tịch Fed uh, bỏ phiếu và kỳ vọng thì mức kỳ vọng của người nào cao nhất là 1,25 mức thấp nhất là 0,25 đấy và đa phần ở mức là tầm 0,8 0,9 nhưng hiện nay thì đa phần là ở mức là 1,8 đến 2 phần trăm có những chủ tịch Fed muốn nâng lên 3% này còn người nào thấp nhất cũng là 1,5% cho 2022 và 2023 cũng thế trước đó 2023 thì có hai vùng nhiều chủ tịch Fed kỳ vọng nhất là vùng 1,5 và 1,8 nhưng hiện nay thì cái vùng nhiều nhất chính là ở vùng là 2,5 cho đến 3,3% thay đổi rất là lớn có thể nói là cái quá trình ờ, siết chặt uh, tiền tệ thời gian tới sẽ sẽ sẽ, sẽ mạnh hơn dự kiến rất là nhiều Đấy. điều này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thị trường tài chính đặc biệt là những thị trường rủi ro như là thị trường tiền điện tử này chứng khoán này à, thị trường à, trái phiếu này thị trường bất động sản này à, bên cạnh đó nhé thì chúng ta biết là hôm đó thì tại cuộc họp của Fed thì chủ tịch ờ, Powell cũng có đề cập đến cái việc là sẽ thắt chặt quy thế hạ bảng cân đối kế toán tức là bán trái phiếu ra và hút tiền về bắt đầu từ tháng 5 như vậy cuộc họp tháng 5 cũng rất là quan trọng vì chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái cái ờ, quyết định là của các chủ tịch Fed là sẽ mỗi tháng sẽ bán ra bao nhiêu và mỗi tháng hút về tiền bao nhiêu vì chúng ta biết là cái vòng quay tiền tệ hiện nay cái đòn bẩy nó nhân rất là lớn cung M2 nó tăng 8 đến 9% so M1 như vậy nếu Fed rút 50 tỷ không có nghĩa là 50 tỷ đâu, 50 tỷ tức là thành rút 4 4 đến 500 tỷ mỗi tháng đấy. Bởi vì cái cung M2 nó sẽ sụt giảm rất là nhanh. Do vậy thì chúng ta lưu ý là cái cái cái chính sách của Fed đã quay đầu xe rồi và hành xử của chúng ta cũng nên phải phù hợp với cái chính sách quay đầu xe này của Fed. Đó là cuộc họp của FOMC. À, Bên cạnh đó thì hôm đó chúng ta còn có là thông tin về cuộc họp là lãi suất của Ngân hàng Trung ương Anh thì chúng ta biết Ngân hàng Trung ương Anh tiếp tục tăng lãi suất lần thứ hai từ mức 0,5 lên 0,75%. Có thể nói là các ngân hàng trung ương đã bắt đầu đảo chiều chính sách tiền tệ. Do vậy, rất có thể các thị trường tài chính cũng sẽ tạo hiệu ứng ngược lại thôi. Tương tự, cũng bắt đầu đảo chiều sau cái chu kỳ bơm tiền và đi lên mạnh mẽ từ dịch Covid 2020. Đó là về thông tin tuần trước. Còn ờ, tuần tới thì chúng ta có thông tin gì đáng chú ý? Tuần tới thì ngày thứ hai của chúng ta sẽ là có Chủ tịch phép phát biểu thôi. Ngày thứ ờ, ba Ngày thứ ba thì chúng ta sẽ có Chủ tịch uh, châu Âu phát biểu này. Uh, thành viên FOMC William phát biểu ông William này cũng rất là quan trọng chủ tịch Fed New York đấy gần như là chỉ quan trọng sau ông ờ, Powell thôi à, ngày thứ tư chúng ta có GDP à, CPI của Anh nhé lạm phát của Anh dự kiến cũng tăng rất là mạnh kỳ trước là cùng kỳ năm trước là 5,5% kỳ này dự kiến tăng 0,5% lên cả năm là 6% à, chủ tịch à, BOE phát biểu này Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Anh phát biểu Chủ tịch Fed phát biểu này đấy. Nói chung là chúng ta có có tin giải đều đấy Tuy nó không quá mạnh bằng FOMC tuần trước Nhưng uh, những cái phát biểu của các uh, vị chủ tịch Nó cho thấy cái cái cái đường lối và cái trường phái Cái cứng rắn hay là mềm mỏng Thì từ đó thị trường tài chính sẽ phản ứng Phòng ngày thứ năm Thứ năm thì ờ, chúng ta có ngân hàng Thụy Sĩ dự kiến là không thay đổi gì lãi suất nên cũng không không ảnh hưởng nhiều. PMI của Đức này. Đơn đặt hàng hóa lâu bền của Mỹ. Số người nộp đơn trợ cấp doanh nghiệp. Đây cũng là những tin sẽ ảnh hưởng nhưng nó không quá mạnh. Thành viên FOMC phát biểu PMI của Mỹ nói chung đều là những thông tin nó không quá mạnh ngày thứ sáu ngày thứ sáu thì ờ, chúng ta có kỳ ờ, niềm tin tiêu dùng này thành viên FOMC William lại phát biểu này ờ, kỳ vọng lạm phát này nói chung tuần này thì chúng ta có nhiều tin nhưng mà đều ở những thông tin dạng thông tin nó không quá mạnh nó mức là trung bình khá thôi do vậy khả năng thị trường để thẩm thấu cái cuộc họp FOMC tuần trước và dựa vào những cái phát biểu của các chủ tịch Fed cũng như các chủ tịch ngân hàng trung ương châu Âu chủ tịch ngân hàng Trung ương Anh để giới đầu tư đưa ra những cái ờ, quyết định đầu tư. Có thể nói như vậy tuần này thì tin sẽ không ảnh hưởng đến quá mạnh nên sẽ không có biến động ờ, quá mạnh của thị trường mà thị trường sẽ diễn biến theo kỹ thuật. Kỹ thuật cộng với tin như vậy nó sẽ đi trong biên độ rộng. À, trước khi đó là về phần thông tin nhé. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cậu vàng. Cậu vàng tuần qua thì là một tuần giảm giá xuống mạnh à, thông thường khi cậu vàng có 5 tuần tăng giá thì thường cậu vàng hay có 3 tuần giảm giá đấy 2 đến 3 tuần giảm giá trước đó chúng ta nhìn thấy cậu vàng này có 5 tuần tăng giá này 1 2 3 4 5 6 6 tuần tăng giá nếu 6 tuần tăng giá thì thông thường sẽ có 2 đến 3 tuần điều chỉnh giảm giá tuần trước là một tuần giảm giá mạnh rồi khả năng tuần này sẽ một tuần điều chỉnh giảm giá nhẹ thôi chứ sẽ không lớn như vậy thì biên độ cậu vàng tuần này sẽ là tiếp tục sideways trong biên độ rộng với xu hướng là à, chen down, xu hướng là sẽ là down chen down chen nhẹ như vậy nhưng mà về dài hạn thì cậu vàng vẫn là xu hướng tăng do vậy tuần này chúng ta sẽ giao dịch hai chiều cậu vàng xuống thì chúng ta sẽ mua lên và lên chúng ta bán xuống và chúng ta sẽ giao dịch hai chiều tại những điểm nào chúng ta phải dùng những khung ngắn hơn thôi hiện tại nhé nếu đầu tuần ờ, khung ngắn nhất thì chúng ta có thể canh mua quanh MA200 của H4 tức là quanh đáy cũ vùng 1896 ờ, 1900 ờ, chúng ta dừng lỗ khi phá qua đáy này là vùng 1888 Đấy, chúng ta dừng lỗ 6 đến 8 đô còn chốt lời thì chúng ta sẽ chốt lời tầm uh, tối thiểu là 20 đô là 1920 trở về điểm xuất phát còn quan điểm cá nhân tôi thì chúng ta nên chốt lời ở vùng 19 30 1940 nhé chốt lời tầm 3 40 đô còn trường hợp ngược lại nếu đầu tuần cậu vàng lên thì chúng ta bán tại đâu chúng ta sẽ canh bán quanh vùng 196x cái khu vực này nó cũng trùng với MA50 trên H4 và MA200 trên H1 đấy đây là khi chúng ta giao dịch trong vòng một phạm vi 1-2 ngày thì chúng ta chỉ dùng đến H4 và H1 thôi còn giao dịch dài hạn chúng ta dùng daily rồi đấy thì hiện nay MA200 trên H1 nó đang ở vùng 66 à, điểm phục hồi Fibonacci 382 cũng nằm ở 62 như vậy chúng ta sẽ canh bán khi giá lên lên vùng 62,66 này chúng ta sẽ dừng lỗ dừng lỗ ở đâu chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua à, vùng 73 nhé chúng ta bán sau 266 dừng lỗ vượt qua 73 còn chốt lời chốt lời chúng ta lại quay lại vùng 3x này nhé tuần tới thì cái vùng 20 30 sẽ là vùng cân bằng để chúng ta mua hoặc bán chúng ta đều chốt lời tại vùng đó Chiều ngược lại nếu vùng 6x này chúng ta bán bị dừng lỗ thì chúng ta sẽ hướng đến vùng 8x nhá bán quanh vùng 8590 dừng lỗ 1200 còn chốt lời thì quay trở lại lúc đó thì nó sẽ quay trở về vùng 6x thôi 60 xa hơn là 50 đó là ở chiều ờ, giá lên còn nếu chiều giá xuống phá đáy thì chúng ta làm nào chúng ta có hai vùng mua nhé vùng mua đầu tiên của chúng ta sẽ là vùng mua quanh 7x đấy 70 75 nó cũng là MA 200 MA 50 trên uh, daily thôi à, cái khu vực này nếu chúng ta mua thì chúng ta dừng lỗ 10 đô đâu đó nó rơi vào tầm độ 60 62 thôi Chúng ta dừng lỗ 62 nhé Mua 70, 75 dừng lỗ 62 chốt lời quay về 1900 hoặc 920 Đấy. trường ngược lại nếu vùng 6x này tiếp tục bị phá qua và chúng ta bị quét top lot ở vùng 62 thì chúng ta sẽ mua vùng 4x đây sẽ là vùng hỗ trợ mạnh nhất mà dài hạn luôn bởi vì nó là test lại cái chen cái chen ờ, mà trước đó cậu vàng phá qua thôi cái chen ờ, line đây chúng ta nhìn thấy cái chen line m 25 break out Trước đó thì một lần cậu vàng test về đây và sau đó phi thẳng lên 2070 đấy. Nếu lần này test về thì đấy sẽ là điểm mua lý tưởng thôi. À, tôi tôi không không kỳ vọng cao vào test về bởi vì rõ ràng chúng ta nhìn thấy là cái giao cắt vàng đã xuất hiện, cái góc cắt lớn hơn 45 độ nó thể hiện một xu hướng tăng mạnh. Thông thường xu hướng tăng mạnh thì cậu vàng rất ít khi có thể test hai lần. Tất nhiên là ít thôi, chứ nếu nó đánh mạnh test về thì đấy là cơ hội mua lý tưởng cho chúng ta đó là về cậu vàng nhé như vậy cậu vàng tuần tới chúng ta có hai vùng để bán và ba vùng để mua mua ngắn hạn nhất chính là vùng ờ, đáy tuần trước à, xa hơn là vùng 7x và 4x vùng bán chúng ta có vùng 6x và vùng 8x đấy là các vùng để chúng ta giao dịch còn chúng ta nên ờ, khi chúng ta giao dịch mà chúng ta giao dịch ngắn đó, à, ờ, chết đinh ngày ạ tôi thì tôi không để ý trong ngày giá chạy thế nào đâu thường thì có những ngày rảnh thì tôi vào tôi xem có những ngày không xem à, nếu chúng ta chết đinh ngày thì chúng ta chú ý các tín hiệu đảo chiều trên H1 hoặc M30 để chúng ta vào lệnh khi giá tiến đến những vùng đó nếu các bạn có thời gian thì các bạn có thể canh được những điểm ờ, tốt nhất còn đây là tôi phân tích là từ lúc giá chưa xảy ra và tôi chỉ ra cho các bạn là cái khu vực đó là khu vực các bạn canh bán còn bán được điểm nào thì đó là do à, tùy theo cái uh, may mắn của các bạn thôi còn nếu không các bạn cứ đặt giải ra mà bán thôi quan điểm của tôi cũng thế thôi nếu thường giao dịch mà tôi xác định bán tôi có thể giải ra tôi mua hoặc giải ra tôi bán còn nếu có thời gian cay xem tại thời điểm đó thì chúng ta mới có thể đưa ra được những cái ờ, điểm mua bán tốt nhất vì tại thời điểm đó nó có thể xuất hiện những cái nến à, tín hiệu đảo chiều đây này giống như hôm trước khi giá vàng phục hồi này giá vàng test lại đến cái vùng uh, ờ, 4950 này nó có liền hai cây doji đây là hai cây doji cho chúng ta tín hiệu đảo chiều ngắn hạn đấy nó cho thấy là cái vùng mua bán cân bằng lưỡng lự nếu mà các bạn mà có thể theo dõi thị trường thì các bạn hoàn toàn có thể bán tại đây kiểu như vậy còn nếu không thì chúng ta không theo dõi thì rõ ràng đấy không phải vùng bán của chúng ta hoặc là lúc cậu vàng chạm đáy này chúng ta nhìn thấy này có một cây ờ, pin ba rút chân một cây búa rất là đẹp mặc dù thân nến hơi dài nhưng chân nó rất là dài cây nến này chân rất là dài đóng cửa 904 đây hoàn toàn là vùng chúng ta có thể mua và dừng lỗ ở phía dưới đáy đấy thì sau đó tiến chiều đi lên tất nhiên là tôi cũng không khuyến nghị quý vị là chúng ta chết đinh bám bảng đâu bởi vì như vậy nó rất là tốn sức mà chúng ta không biết là xuất hiện đảo chiều khi nào còn đương nhiên là chúng ta có thể canh khi giá tiến đến vùng mua hoặc vùng bán của chúng ta thì lúc đó chúng ta có thể nếu có thời gian thì các bạn có thể ngồi canh xuất hiện đến đảo chiều thì chúng ta vào lệnh thôi còn không thì các bạn cứ vào lệnh và đặt dừng lỗ chốt lời đấy khi chúng ta đã vào lệnh thì chúng ta không biết lệnh nào dừng lỗ lệnh nào chốt lời đâu một là đúng chốt lời sai cái lỗ à còn một điểm nữa là rất nhiều bạn bảo là phép tăng lãi suất là vàng giảm các bạn nhầm nhá nhầm một cách cơ bản nếu bởi vì phép tăng vàng nó không chỉ định giá nó mua bằng USD thì đúng rồi định giá bằng USD nhưng nó không chỉ định giá duy nhất bằng việc là lãi suất của Fed tăng hay giảm đây tôi sẽ trở lại à, cái đợt tăng lãi suất gần nhất của Fed cho các bạn thấy tức là ngày cuộc họp ngày 16 và 17 tháng 12 năm 2015 thì Fed chính thức tăng lãi suất sau gần một thập kỷ trì hoãn nhưng chúng ta trở lại với giá vàng của chúng ta đây vàng của chúng ta chạm đáy đúng tháng Đúng lúc Fed tăng lãi suất luôn tháng 12 2015 và đi lên từ ngày đó đến giờ. Nên các bạn lưu ý nhé, cái biến cố vàng tăng nó không chỉ mình việc Fed tăng lãi suất hay không, nên các bạn là thấy tuần vừa rồi Fed tăng lãi suất và các bạn bảo auto vàng xuống là bạn nhầm. Cái này là nhầm rất là lớn bởi vì vàng nó còn nhiều yếu tố nữa. Thứ nhất, nó phụ thuộc lớn nhất chính là cung tiền. Fed đã in tiền thì vàng automatic lên. Thế thôi. Đặc biệt là cung tiền rất mạnh giai đoạn 2020 2021 thứ hai là nó phụ thuộc địa chính trị khi mà có chiến tranh xảy ra người ta tìm đến hầm chuồn an toàn người ta cũng tìm đến tiền bởi vì sao khi địa chính trị chúng ta biết rồi ví dụ như bây giờ mỹ và châu âu đang cấm vận nga đúng không ờ, thì nga không có cách nào dùng tiền ngoại tệ thì lúc đó cái ngoại tệ duy nhất của nga có thể trao đổi là gì là vàng đấy ạ các bạn biết được vàng mới là cái tiền tệ cuối cùng còn mọi đồng tiền tệ khác USD này, euro này, yên Nhật này, à, nhân dân tệ này hay rúp của Nga này nó chỉ là giấy thôi giấy nhưng mà được chính phủ đảm bảo và gắn cho nó là người dân của họ là có niềm tin đây là tiền chứ thực ra nó chỉ là đại diện cho vàng chứ nó không phải là tiền tệ chính thức các bạn hiểu có thể gọi là hàng fake ấy fake bản fake của vàng khi người ta tin là nó có giá trị thì nó có giá trị khi ta người ta không tin nữa thì nó thành giấy lộ nhưng còn vàng thì bạn đi bất cứ quốc gia nào bạn đến bất cứ đâu vàng vẫn là vàng luôn có giá trị Do vậy, cái ảnh hưởng địa chính trị Tuy nhiên ảnh hưởng địa chính trị bây giờ dưới chiến tranh giữa Nga, Ukraine cũng đang mở nhạt Và còn một cái nữa là chúng ta biết là cái bình thông nhau giữa các dòng vốn khi thị trường tài chính trao đảo thị trường tài chính chứng khoán bất động sản uh, tiền điện tử đi xuống thì dòng tiền lại quay trở lại hầm trú ẩn an toàn khi lạm phát xảy ra dòng tiền cũng quay trở về với uh, vàng do vậy cái các yếu tố hỗ trợ vàng lên nó nhiều hơn rất là nhiều so với việc tăng lãi suất bản thân phép tăng lãi suất thì đồng USD có xu hướng mạnh lên tuy nhiên đấy chỉ là một yếu tố kìm hãm đà tăng giá ra vàng nhưng vàng có rất nhiều yếu tố đang ủng hộ tăng giá dài hạn và trung hạn ví dụ như là lạm phát đấy thì các quỹ sẽ có xu hướng là tìm đến vàng thứ hai là ảnh hưởng địa chính trị chưa biết cái cuộc chiến nga ukraine này có thể nó nó sẽ dừng không chiến có thể đạt được thỏa thuận nhưng cái cuộc chiến cấm vận về kinh tế giữa phương Tây và Nga thì chưa biết đến bao giờ kết thúc và thứ nữa là chúng ta đang nhìn thấy những cái tín hiệu mà điều chỉnh giảm giá của thị trường tài chính trong đó có chứng khoán và đợt tới sẽ cả bất động sản bị kéo vào nữa khi Fed tăng lãi suất chi phí vay cao hơn các doanh nghiệp làm ăn kém hiệu quả hơn GDP tăng trưởng thấp lạm phát cao thì chứng khoán xuống chứng khoán xuống thì vàng lại thành hầm trú ẩn do vậy về cái chung và dài hạn thì vàng tăng các bạn nhé nên tôi khuyến nghị các bạn là chúng ta canh mua nhưng đây là canh mua dài hạn còn ngắn hạn chúng ta chết đinh theo ngày theo tuần thì đương nhiên là chúng ta có thể cả mua cả bán là bình thường nhưng các bạn nên nhớ là cầu view dài hạn của vàng sẽ là tăng giá chứ không phải giảm giá đâu chứ không phải là phép tăng lãi suất là vàng giảm đâu chúng ta nhìn đấy phép tăng lãi suất 2015 vàng đặt đè chạm đáy luôn đấy ở nghìn mốt đấy 1050 thì chính xác hơn đó là về cậu vàng nhé cậu vàng thì chiến lược tuần tới của chúng ta có hai vùng bán và ba vùng mua còn đối với à, dầu thì sao dầu thì tuần qua chạm có thể nói là có đánh ngắn hạn rồi dầu sẽ tiếp tục phục hồi trước mắt thì dầu sẽ tiếp tục phục hồi trở lại vùng 15 à, vượt qua vùng 15 này thì dầu sẽ tiến lên test trở lại vùng 30 và vượt qua 30 thì dầu sẽ hướng đến đỉnh cũ Do vậy chúng ta mua rồi chúng ta cứ cầm cầm chờ chốt lời thôi. Vượt qua 30 dầu có thể hướng trở lại vùng bình cứ 45 47. Nói chung là xu hướng của dầu thì chúng ta nhìn thấy hai tuần rất là cân bằng. Hiện nay có lẽ dầu sẽ cần một thời gian tích lũy ở vùng 100 đến 115 một thời gian trước khi có thể đi tiếp. Đó. Chúng ta nhìn thấy khi dầu lên trên 130 này bị bán xuống rất là mạnh. Nhưng khi dầu xuống vùng 9x này bị co lên rất là mạnh. Cái vùng cân bằng 1 0x này đang là một vùng nó tạm thời cân bằng ngắn hạn của dầu nếu có biến động địa chính trị leo thang thì dầu sẽ bứt phá lên còn nếu có bắt tay hòa bình thì dầu sẽ điều chỉnh xuống đây đang là vùng cân bằng ngắn hạn thì các bạn mà lướt sóng ngày thì các bạn lưu ý tôi thì tôi nghĩ là cái lướt sóng ngày của dầu nó nó nó nó đây tôi sẽ chỉ cho các bạn xem nếu các bạn lướt sóng ngày thì các bạn lướt tại đâu nếu chúng ta lướt sóng ngắn ngắn thì chúng ta phải đánh H1 thôi đây dầu hiện nay khi chạm đến vùng ly 106 này sẽ cần thời gian tích lũy có lẽ chúng ta cũng không nên lướt ngắn dầu bởi biên dầu hiện nay nó đang rất là mạnh đây chúng ta nhìn thấy dầu khi tạo mô hình hai đáy đây rất là rõ đây nếu lúc đó các bạn đẩy ý một chút thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mô hình hai đáy này và lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể mua lên khi dầu hình thành mô hình hai đáy đây, chúng ta nhìn thấy cái biên mô hình hai bé này. Và cái target này, dầu đi đến cái vùng 104 là gần hết target là 106 này. Đây, target của nó chính là 104 là hết target rồi. Dầu đi hết target là mô hình hai đáy rồi. Giờ dầu sẽ vận động side sideway up. Tức là sẽ đi sideways trong biên độ ờ, được hỗ trợ bởi vùng giá 99 ở phía dưới và ở bên trên sẽ hướng lên vùng giá 115 trước khi 115 thì nó cần vượt qua vùng 110 này dầu sẽ gặp những cái cản ở vùng 110 này 115 này nếu các bạn mà giao dịch ngắn hạn nhé chết đinh ngày nhé tôi đang nói chết đinh ngày chết đinh ngày các bạn chỉ dừng lỗ tầm 1,5 đến 2 đô thôi chốt lời 4 5 đô thôi thì các bạn hoàn toàn có thể mua quanh vùng 99 đó chúng ta dừng lỗ 97 chốt lời 105 hoặc là khi giá tiến lên 110 đấy 110 cộng trừ 0.5 chúng ta có thể bán thì dừng lỗ 112 chốt lời 106 hoặc là giá tiến lên 115 chúng ta có thể bán ngắn hạn dừng lỗ 117 chốt lời 111 kiểu như vậy tức là các bạn lướt xong ngắn thì các bạn cứ nhớ là chốt lời thì gấp đôi cắt lỗ thế thôi các bạn mà dừng lỗ 2 đô chốt lời 4 đô dừng lỗ 1,5 đô chốt lời khoảng 3 đô tùy theo các bạn nhưng đó là những vùng mà các bạn có thể vào lướt xong ngắn còn quan điểm của tôi khi chúng ta đang mua ở 93 94 rồi chúng ta cứ ngồi thôi nhé ngồi chờ chốt lời thôi chốt lời 110 hoặc 115 hoặc bạn nào ngắn thì 106 này chúng ta chốt rồi nghỉ thôi đó là về giá dầu còn về chứng khoán Mỹ thì sao chứng khoán Mỹ thì phục hồi như kỳ vọng thôi trước đó tôi vẫn kỳ vọng là chứng khoán Mỹ sẽ phục hồi quanh trở lại 35 352 để chúng ta bán hiện nay chứng khoán Mỹ đóng cửa ở 347 rồi rất nhiều bạn hỏi tôi là tại sao chúng ta không mua lên thực ra bởi vì nó khi chúng ta xác định nó đau chen rồi thì cái mua lên nó khá là rủi ro nếu các bạn mua thì đây nếu các bạn mua nhé thì các bạn có thể mua khi nó xuất hiện đây này chúng ta nhìn thấy Dow Jones khi đóng cửa xuất hiện cây nến đảo chiều này thì chúng ta có thể mua ở 328 thì chúng ta dừng lỗ khi phá qua 324 kiểu như vậy còn quan điểm tôi thì thì tôi không muốn mua ở vùng đỉnh chính xác là như vậy lướt sóng thì tôi cũng thường lướt sóng một chiều thôi xuôi một chiều còn các bạn nào đánh hai chiều thì các bạn cứ đánh thôi các bạn dựa vào những tín hiệu đảo chiều các bạn đánh còn quan điểm của tôi nhá à, tuần tới Dow Jones nói chung Dow Jones nói riêng và chỉ số chứng khoán các nước nói chung thì khi Fed uh, quay đầu xe thì các thị trường tài chính sẽ không được bơm nguồn tiền nữa do vậy các thị trường đảo tài chính đảo chiều là đương nhiên không có gì bất ngờ cả do vậy xu hướng chung chúng ta canh những vùng phục hồi những vùng kháng cự chúng ta bán Dow Jones sẽ có hai vùng Dow Jones phục hồi lên vùng thứ nhất là 35 352 tôi rất kỳ vọng là nhiều khả năng phục hồi lên đây thôi đảo chiều đi xuống đấy còn vùng cuối cùng đó là 355 357 do vậy thì rõ ràng chúng ta sẽ canh bán tại hai vùng này chúng ta dừng lỗ qua 359 còn chúng ta sẽ không biết chỉ số dừng ở đâu đâu đấy hai khu vực này 352 là là là phải đến 90% là lên còn 355 357 thì không biết lên được hay không cái này hên xui còn vượt 359 chúng ta dừng lỗ còn chốt lời thì chúng ta hướng đến cái đáy ngắn hạn nhất là 323 còn xa hơn chúng ta cứ thả ra thôi tôi kỳ vọng đợt này phá 30.000 cơ chỉ số Nasdaq thì cũng tương tự thôi nhưng Nasdaq đang yếu hơn Dow Jones Hiện nay Nasdaq mới đạt được đến 144. Tôi kỳ vọng Nasdaq sẽ về cái khu vực là 151, 153 này. Chúng ta sẽ bán tại khu vực này. Chúng ta dừng lỗ khi giá phá qua 157. Còn chốt lời thì ngắn hạn là 13, xa hơn là 11 ngàn. Đó là về chứng khoán. Chứng khoán quan điểm của tôi chúng ta nên canh giá phục hồi đến cái khu vực kháng cự chúng ta bán. Hoặc là các bạn nếu có thời gian các bạn ờ, bán bảng tại những thời gian đó thì các bạn có thể chờ khi nó có cây nến đảo chiều trên H1 hoặc H4 thì chúng ta vào lệnh thôi. Còn tôi thì thường tôi đến vùng là tôi treo lệnh rồi tôi cũng không xem giá đâu. Bởi vì chúng ta còn nhiều việc khác. Cuộc sống chúng ta đâu phải lúc nào cũng bám bảng để xem chat đâu. Thời gian thì một ngày chúng ta có 24 tiếng thôi đúng không? Yêu cái này thì phải bỏ cái khác đi. <laughs> Đó là về ờ, chứng khoán nhé còn về BTC BTC thì hiện nay cả tuần qua BTC giao động biên độ nó hẹp dần đi BTC xuống thấp nhất 37.100 lên cao nhất 42.600 thấp đi rất là nhiều quan điểm tôi nếu tôi nhìn thì nhìn trên chart tuần thì BTC có vẻ đang muốn hình thành cái mô hình tiếp diễn đấy chúng ta nhìn thấy BTC đang tích lũy theo mô hình cờ chủ nhật và cần thêm khoảng một hai tuần nữa trước khi breakout xuống do vậy nếu mà BTC đang tích lũy như vậy thì chúng ta hành xử ra sao Đấy. BTC vẫn lấy cái trục uh, ờ, 40 cân bằng này quanh MA200 tôi vẫn bảo là khi MA200 đi ngang thì BTC sẽ có xu hướng là đi sideways quanh MA200 sideways biên độ rộng nhưng nếu lần này nó chạm lên là lần thứ ba thông thường lần thứ ba nhé thì xác suất nó vượt qua khá là cao kể cả chạm lên trên hay chạm xuống dưới tuy nhiên chúng ta cũng không biết nó vượt qua hay không thì có lẽ khi nó lên chúng ta vẫn có thể giao dịch thôi sai chúng ta dừng lỗ thôi thì nếu nó lên cạnh trên này vùng 45 năm cộng trừ 200 giá chúng ta vẫn có thể bán nhé đấy 45 năm cộng trừ 200 giá chúng ta dừng lỗ 462 thôi lần này chúng ta không dừng lỗ dài nữa bởi vì đây là chúng ta đánh ngắn rồi nếu nó break out giả chọc dâu thì phải chịu còn không thì nó chạm nó sẽ quay đầu luôn đấy chúng ta sẽ dừng lỗ 462 thôi dừng lỗ 5700 700 pip thôi còn chốt lời chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng chốt lời về 40.000 lần nữa đâu có lẽ lần này chúng ta chỉ chốt lời à, về 42.000 thôi 3.000 giá thôi trường ngược lại xuống cũng tương tự vậy thôi chúng ta mua quanh 34 cộng trừ 200 giá chúng ta dừng lỗ 33 thôi chốt lời thì 38 thôi đó là BTC còn ở thời điểm hiện tại thì rất là khó nói đối với các cặp tiền tệ thì sao chỉ số DI của chúng ta nhé ờ, tiến đến vùng 99100 nó gặp cản và nó đảo chiều như vậy thì DI có thể test lại vùng giá 969 973 đây và tôi kỳ vọng test lại đây DI sẽ đi lên như vậy thì ngắn hạn đô la index có thể xuống và sau đó đi lên như vậy thì chúng ta đối với các cặp tiền tệ thì thì chúng ta sẽ ứng xử từng cặp một thôi đối với cặp USD trên yên Nhật tuần qua tăng rất mạnh và chúng ta không có điểm vào chúng ta kỳ vọng nó xuống 116.3 chúng ta vào nhưng nó không xuống cặp này giờ không có điểm vào nữa nhá nó tăng giá nhưng ta không nhìn thấy điểm vào chúng ta sẽ không giao dịch đối với cặp đồng bảng trên USD Bảng trên USD này, chúng ta nhìn thấy hai cây nến pin 3 liên tục đảo chiều này. Thực ra khi có hai cây nến pin 3 liên tục đảo chiều này, nếu chúng ta giao dịch chúng ta chú ý thì chúng ta hoàn toàn có thể mua và dừng lỗ phía dưới cái pin 3 này thôi. Còn bây giờ đồng bảng ở vị thế này à, thì chúng ta kỳ vọng nó tạo đáy double, tức là tạo mô hình hai đáy. Nếu nó tạo hai đáy thì chúng ta có thể vào, không thôi. Nếu đồng bảng bây giờ quay xuống một lần nữa, quay xuống đây, sau quay lên thì chúng ta vào. Đấy. Như vậy chúng ta sẽ đồng bảng này chúng ta có thể canh mua quanh cái khu vực đáy cũ. Đáy cũ lần trước là 1.300 đúng không ạ? Đây, chúng ta quanh mua 1.300, 1.310. Chúng ta dừng lỗ 50 pip ở phía dưới 1.250. Chốt lời thì 1. Uh, ờ, kỳ vọng nếu tạo double hai đáy thì lúc đó nó sẽ đi lên target của nó đây. một chấm ba sáu mươi đó như vậy chúng ta có thể mua dừng lỗ 560 pip mà chốt lời 300 à, pip 360 pip cũng ok rất là tốt nếu nó điều chỉnh xuống còn nếu lên luôn thì thôi đối với bảng trên yên bảng trên yên nhá tuần qua tăng giá khá mạnh chúng ta không có điểm vào đúng không nhưng tuần tới thì hiện nay bảng trên yên đang có vùng 58 này cộng trừ 10 pip này nếu lên đây chúng ta cứ bán thôi sai chúng ta dừng lỗ nhá chúng ta bán 58 cộng trừ 10 pip dừng lỗ 158.6 chốt lời thì 200 pip 156 hoặc 300 pip 155 đó là đồng bảng trên yên đối với à, đồng à, USD trên đồng à, Canada USD CAD USD CAD đây tuần qua thì khớp lệnh của chúng ta rồi giờ chúng ta ngồi chờ thôi à, chúng ta mua là 1.2 600 giá xuống 1.2 592 qua giá mua của chúng ta 9 pip thôi bây giờ chúng ta cứ ngồi chờ thôi đã vào lệnh rồi thì một là chốt lời hai là cắt lỗ thôi chúng ta vẫn ờ, duy trì điểm dừng lỗ 50 pip 1.2550 còn chốt lời chúng ta 200 pip nhá 1.2800 đó Đồng này chúng ta vào lệnh rồi. Hiện nay giá đang ở đúng điểm vào lệnh luôn. 1.2606. Cách điểm vào lệnh của chúng ta lời được 6 pip. Ảo à, rượu ghê. Đối đồng AUD này tuần qua xuống vượt kỳ vọng của chúng ta nên chúng ta bị dừng lỗ. Đúng không ạ? Chúng ta mua ở đáy cũ à, 0.7240. Đấy chúng ta dừng dỗ là 0.7100 giá xuống qua điểm chúng ta 30 pip sau đó giá quay lên hơi đen đúng không ạ nếu không nếu không bị quét top lót cái cái cái dâu ảo này thì chúng ta có thể chốt lời được gần 200 pip rồi không sao cả nhà cái nó đánh là như vậy ừ. cái đồng này thì chúng ta sẽ không giao dịch nữa nhé tuần này không giao dịch nữa đồng New Zealand trên USD New Zealand trên USD thì à, đây chạm đúng cái M200 rồi đến điểm chốt lời rồi chúng ta chốt lời xong chúng ta canh bán thôi không sao cả đây quanh M200 nhiều khả năng nó xuống còn nếu nó không xuống chúng ta dừng lỗ <laughs> đây, tuần tới chúng ta canh bán nhá canh bán thôi để tôi xem thêm tín hiệu xem nào xem có nhất thiết là phải bán không không, chúng ta cứ vào bán thôi. Sai thì dừng lỗ. Đồng này chúng ta vào bán. Hiện nay đang 0.6907. Ờ, chúng ta bán ở 0.6930. Giá lên 30 pip nữa. 25 pip nữa chúng ta bán. 0.6930 tôi kỳ vọng nó vượt đỉnh một chút. Đây, có thể nó sẽ vượt đỉnh giống như đợt này này. Đấy, nó vượt đỉnh này do vậy có lẽ chúng ta canh bán vượt đỉnh thôi không canh bán đúng 0.6930 đây chúng ta canh bán 0.6940 6950 nhá nó lên 40 ờ, pip nữa chúng ta bán chúng ta dừng lỗ 0.6990 450 ờ, pip thôi còn chốt lời đồng này chúng ta chỉ chốt 150 pip thôi 0.6750 à 0.6800 thế thôi đồng này chúng ta giao dịch ngắn này đó là toàn bộ cái cặp tiền tệ à còn về chứng khoán Việt Nam đây chứng khoán Việt Nam thì như thế này à, chứng khoán Việt Nam ạ thì mô hình vai đầu vai của nó khá là rõ trước đó trước khi hình thành mô hình vai đầu vai nó cũng có 10 phiên nó tích lũy trước khi breakout lên do vậy kỳ vọng đợt này tôi kỳ vọng nó sẽ có 10 phiên phục hồi trước khi đi xuống đó, cái chen uh, ờ, thì tăng giá thì hiện nay đã bị phá vỡ rồi tôi kỳ vọng giá sẽ test lại cái chen tăng giá này nó quanh khu vực là 1500 cộng trừ 5 điểm như vậy nếu quý vị mà bắt đón đáy hôm trước hôm trước nó test đúng đường viền cổ nó quay đầu quý vị có bắt đón đáy hoặc là quý vị đang kẹo hàng thì quý vị canh giá phục hồi lên quanh 1500 thì chúng ta chốt lời rồi đứng ra ngoài còn nếu bạn nào mà giao dịch uh, phái sinh thì chúng ta cũng canh tín hiệu đảo chiều quanh 1500 này chúng ta có thể bán xuống quan điểm tôi thì chứng khoán Việt Nam sẽ đi theo chứng khoán thế giới không đi ngược dòng một mình một chợ được đâu nên nó sẽ xuống đương nhiên là xuống rồi cái biên độ xuống còn xuống bao nhiêu thì chúng ta chờ xem và cái giá quay lại khu vực 1500 lần này chính là là là để quý vị có thể thoát hàng đó là toàn bộ cái ờ, nhận định về thị trường ờ, tài chính quốc tế trong nước thị trường ờ, vàng tiền tệ forex à, tuần từ ngày 21 đến ngày 25 à, Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.